Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn. À, từ đầu năm đến bây giờ thì à, thị trường chúng ta bắt đầu tăng khá là mạnh. Vậy cơ hội nào cho chúng ta trong đoạn tới? À, Dũng biết rằng là có rất nhiều bạn khi mà thị trường hồi phục lớn như này thì chúng ta đang nghĩ rằng là có thể thị trường sẽ bước vào một chu kỳ tăng rất mạnh. Vậy thực hư là thị trường sẽ tiếp tục tăng tiếp theo hay không? thì chúng ta hãy cùng nhau để bàn luận để phân tích <clears throat> để đưa ra những cái khía cạnh xem là thị trường nó đang ở đâu ạ à, thực tế nếu bây giờ để phân tích hàng ngày á nếu mà chúng ta gọi là phân tích hàng ngày mỗi một ngày chúng ta phân tích cổ phiếu đúng không hàng ngày nào chúng ta phân tích là hôm nay nó lên hôm sau nó giảm nó lên nó giảm nó lên nó xuống thì thực sự là chúng ta sẽ không thể ai có thể biết rằng chắc chắn là hôm nay lên ngày mai xuống và trong đầu tư cổ phiếu thì cũng có cổ phiếu nó lên có cổ phiếu giảm nên nếu mà chẳng hạn như chúng ta tìm ra để chúng ta biết rằng là cổ phiếu nào lên cổ phiếu xuống trong hàng ngày thì chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền đúng không ạ à, tuy nhiên thì với việc mà chúng ta phân tích thì chúng ta cần phải dựa trên một cách khách quan tổng quan về thị trường à, đầu tiên chúng ta sẽ nói về dòng tiền thị trường hồi mạnh nhưng chúng ta cần phải xem là dòng tiền dòng tiền nó đến từ đâu ạ à? ở thời điểm này chúng ta phải xem rằng là dòng tiền nó đến từ đâu có rất nhiều các nguồn lực để chúng ta biết dòng tiền dòng tiền ừ. có thể nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào dòng tiền có thể là do nới dung tiết dụng dòng tiền có thể là do cuối năm người ta thưởng tết người ta đầu tư chứng khoán tuy nhiên cũng ai đó nói rằng là cuối năm thì người ta cần phải gì rút tiền về người ta ăn tết nên dòng tiền rút ra tóm lại là chúng ta có rất nhiều các ý nghĩa khác nhau để nói về dòng tiền các câu chuyện khác nhau để nói về dòng tiền nhưng tuy nhiên ở đây dũng chỉ muốn nói anh chị em các bạn đó là gì ạ dòng tiền đó là khối lượng và giá à, Dũng đang à, lên kế hoạch để à, xây dựng một chuỗi video nói về xu hướng nói về những cái mà các bạn nghĩ rằng là à, để đầu tư thành công thì chúng ta cần phải nắm rõ được là chi tiết cụ thể điểm mua điểm bán chất xúc tác yếu tố kinh tế vĩ mô tất cả cái điều đó là cái điều mà Dũng muốn gửi đến anh chị em à, từ đời đến Tết ạ tại vì đây là một chuỗi video để giúp cho chúng ta có những kiến thức nền tảng để nhận nhận thức ra rằng là đầu tư chứng khoán làm thế nào mà cái điều đặc biệt nữa là gì ạ <clears throat> đó là bây giờ các bạn biết rằng là nếu thị trường nó như này thì Dũng biết rằng là có rất nhiều bạn quan tâm đến việc là làm sao để chúng ta có thể mua sớm thì khi mà Dũng đã đang uh, lên cái giáo trình về cái khóa học uh, mua sớm thì nó có hai cái vấn đề mà Dũng đang rất là băn khoăn một là gì ạ à? mua sớm để chúng ta mua được những siêu cổ phiếu để chúng ta gì ạ à? có nhiều điểm mua hơn hay là mua sớm để chúng ta lướt sóng ạ à? vậy theo các bạn bạn thích mua sớm để lướt sóng tức là mua để có thể tạo ra cái lợi nhuận 10 20 phần trăm trong khoảng thời gian ngắn 10 khoảng 15 phần trăm ạ tại vì uh, điểm mua sớm thì bao giờ nó cho chúng ta cách mua tốt hơn nhưng tuy nhiên thì ạ à, nó sẽ chạy nó có một cái trường hợp đó là gì người ta quá gì ạ à, quá người ta gọi là quá quá uh, lợi dụng vào cái việc mà mua sớm để người ta mua quá nhiều tức là mua mua liên tục dẫn đến việc bị thua lỗ nên cái việc mà gì ạ à, để cân nhắc đưa ra cái cách để giúp cho chúng ta hiểu rõ là mua sớm như nào đầu tư như nào trong một chu kỳ như nào thì từ bây đến tết Dũng sẽ có một cái cái phương pháp và cái khóa học này khóa học này thì về cơ bản thì nó chỉ dành cho những bạn nào học của DVD các bạn sẽ hiểu rõ được cái phương pháp hiểu rõ về mẫu hình còn chưa học thì thực sự là không biết là có áp dụng được không thì cái này là cái có lẽ là Dũng phải đào tạo thêm trên thị trường à, tuy nhiên thì bây giờ chúng ta gì ạ chúng ta sẽ xem lại cái vấn đề dòng tiền thì bây giờ nhá bây giờ chúng ta phải nhìn vào khách quan nhá mọi người phải nhìn khách quan này đây chúng ta gọi là nhìn khách quan <coughs> đầu tiên các bạn nhìn nhá chúng ta nhìn nhá đây là cái góc nhìn này chúng ta thấy là đây là một cái sóng hồi đúng không các bạn nhìn đây là một sóng hồi có đầu tiên phùng bùng nổ theo đà và chúng ta đã kiếm được khoảng ai đó đã kiếm một khoảng lợi nhuận ở đây ạ à? câu chuyện đây đó gì ạ à? chúng ta nhìn thấy những cái đợt điều chỉnh như này là mất rất nhiều thời gian đúng không cả một quá trình là mất rất nhiều thời gian và chúng ta thấy là thời gian vừa qua thì rõ ràng là gì ạ à? chỉ cần ờ, một hai phiên hồi phục như này thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy là rất nhiều nhà đầu tư cảm giác là gì ạ à? <clears throat> gì ạ à? rất nhiều đầu tư lại thấy rằng là cảm giác là thị trường đang có một xu mới ạ câu chuyện đấy như vậy ạ thế câu chuyện đây là gì ạ nếu mà chúng ta nhìn vào một cái biểu đồ nếu mà thị trường hồi này thì những cái khối lượng này nó thấp giảm khối lượng thấp giảm uh, ờ, tự hồi khối lượng thấp giảm khối lượng thấp thì cái việc có thể người ta gọi là LPSI trong VSA đấy LP đi trong cái đây thì khi mà giảm khối lượng thấp như này thì bạn sẽ thấy rằng là gì ạ rõ ràng là việc mà cái vùng này là vùng rất là yếu với chúng ta đúng không cái vùng mà hồi như này nó rất là yếu thậm chí là chúng ta nhìn thấy nó có thể vượt qua đỉnh đây nhưng đợt này nó có thể vượt qua đỉnh nên nếu như chúng ta quan sát ở đây các bạn thấy rằng là quá trình hồi này khối lượng nó nhỏ như thế này nếu khối lượng nhỏ như này thì để xác nhận cho một xu mới nhá chúng ta gọi là xác nhận cho một xu mới thì cái điều này nó rất rủi ro của chúng ta các bạn nhé nó rất rủi ro nếu xác nhận xu mới <clears throat> nhà đầu tư chúng ta thì chúng ta nhớ rằng là gì ạ có hai kịch bản nếu kịch bản là cái quá trình này này nó tạo ra một cái vai chúng ta gọi là tạo ra một cái vai bên phải đây chúng ta vai bên phải trước khi xác nhận một xu hướng tăng mạnh chúng ta là trước khi xác nhận xu hướng tăng mạnh ở đây chúng ta cần phải hiểu đơn giản là dòng tiền ở đây nó rất là thấp này chúng ta nhìn đấy tuy rằng thị trường giảm tăng rất mạnh như dòng tiền thấp và phía trên này nếu bạn nào học về đầu tư chứng khoán thì phía trên đó là một vùng kháng kháng cự rất mạnh tức là những nhà đầu tư treo lơ lửng ở đây họ đang bị thua lỗ rất nặng nên để tạo ra một xu hướng tăng tăng mạnh nhá nó không có đâu ạ mới hôm vừa rồi Dũng đang khi mà các bạn thấy rằng là cái việc mà thị trường tăng mỗi hôm nó tăng nó tăng các bạn có thể lướt sóng một khoản lợi nhuận nhỏ nhưng tuy nhiên thì Dũng đang cho một cái góc nhìn về chu kỳ nó lớn hơn tại vì bây giờ không thể nào nói cho chúng ta thấy là ngày nào cũng lướt sóng được tại vì quá trình lướt sóng thì mỗi chúng ta có trình độ khác nhau đúng không ạ trình độ khác nhau nên chúng ta thấy rằng là việc mà <clears throat> trình độ khác nhau thiếu trình độ nên chúng ta có thể đưa ra quyết định khác nhau và khi các bạn đưa ra quyết định khác nhau thì chúng ta có thể <clears throat> bị thua lỗ trong quá trình đầu tư nên cái góc độ đầu tiên là các bạn nhìn thấy này đã là hồi hồi khối lượng thấp như này thì cái xác suất thành công nó không cao đúng không xác suất thành công không cao thế thì um, câu chuyện đây chúng ta sẽ quay trở lại đầu tiên chúng ta sẽ phân tích tất cả những cái cổ phiếu giả sử như chúng ta nhìn HTG đi chúng ta nhìn thấy cả phía dưới này chúng ta đầu tư là bị thua lỗ vậy bắt đáy ở đây và các bạn nếu bắt đáy ở đây một số trường hợp bạn bắt đáy như này <clears throat> chẳng hạn thế bạn sẽ rơi rất là nên cái quá trình hồi này này mà nó khối lượng lớn đây thì cái khắc cái cái, cái quả khả năng là gì ạ khả năng rất là thấp khả năng hồi thấp ở đây Dũng muốn nói các bạn này ở trong cái quá trình mua cổ phiếu thì nó có một cái số các đặc điểm Dũng nói đi nói lại nhỉ? đó là các bạn cần phải bán ra một là nó hồi nó gì ạ hồi để vượt qua vùng kháng cự khối lượng thấp tức là nó có hồi kháng cự thấp nha hồi kháng cự thấp thì bạn có thể bán ra nếu à hồi khối lượng thấp xin lỗi ạ hồi khối lượng thấp nhá nếu quá trình hồi khối lượng thấp thì bạn cân nhắc tại vì cái việc mà ở phía trên này này mà nó khối lượng lớn câu chuyện ở đây là nếu nó vượt qua thì sao câu chuyện là nếu nó vượt qua thì sao nếu cái gì nó vượt qua thì chúng ta gọi là nó mất cái quy luật cung cầu trong một ngắn hạn thì nó chỉ đúng trong một ngắn hạn trong một hoặc hai ngày thôi nhưng về cơ bản chúng ta thấy là đầu tư dài hạn là chúng ta sẽ bị à, rất thiệt thòi bởi vì chúng ta thấy ở đây nhá cái này nó hồi này phiên tăng mạnh như này cơ mà nhưng rõ ràng là gì ạ nó đã gì ạ không đáp ứng được và nó vẫn bị thua lỗ vậy bây quá trình nó hồi như này chúng ta có thể quên nhé các bạn có thể quên đây những cái quá trình hồi các bạn đã quên giả sử nếu cái vùng này mà tăng <clears throat> thì những cái nền tảng này này nó phải rất chắc rồi cái nền tảng này này các bạn nhá, nền tảng này rất chắc rồi cái quá trình hồi này, này nó không thể tạo ra khối lượng nhỏ thấp như này được nó phải rất chắc rồi vậy trong quá trình hồi này mà khối lượng thấp như này thì rất ít khi nó tạo ra một cái đợt tăng mạnh vượt qua đỉnh <clears throat> tại vì cái gốc của nó nó yếu nên chúng ta thấy là để vượt qua đỉnh này nó sẽ rất khó thành công đấy là góc độ mà các bạn nhìn thấy chúng ta có thể nhìn thấy BIDB một cổ phiếu đây nó giảm này lên này nó giảm sàn chúng có nói là nếu cổ phiếu này lên thì nó phải gì ạ đây là cái cái kịch bản có đưa ra nó cần phải test lại tại vì phía trên này này khối lượng rất là lớn mà không đi được các bạn rất lớn nên nhiều bạn mua ở đây về đây để bán đúng không bán hay là chúng ta nhìn thấy đây việc công banh các bạn nhìn thấy đỉnh đây là đỉnh nhá có phải đỉnh không ạ và chúng ta thấy là cái cuối đỉnh này vậy quá trình hồi này đây là hồi thì cái khối lượng trong quá trình hồi này nó thấp so với đỉnh này thì cái xác suất để vượt qua đỉnh này nên nhiều người khi mà chúng ta mua cái khối lượng vượt qua đỉnh này mọi người cứ thấy là vượt đỉnh để mua thì thường cái xác suất thành công rất thấp đấy tức là chúng ta hiểu hiểu rất là là khi mà cổ phiếu cổ phiếu nó theo cung quy luật cung cầu nhiều hồi không có khối lượng thì nó dẫn đến gì ạ à? Đấy. Thế thì tôi hỏi là theo các bạn là hồi không có khối lượng thì sao? Thì nó gì ạ? À? Nó không tuân theo quy luật cung cầu. Mà không tuân theo quy luật cung cầu thì cái xác suất thất bại rất cao. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là chẳng hạn khi bác nhìn nhìn thấy một quá trình tích lũy như này thì để cổ phiếu đây là điểm mua ạ. Thì khi mà cổ phiếu vượt qua cản điểm mua này thì khối lượng phải lớn. Đấy, chẳng hạn như là cổ phiếu này vượt qua khối lượng lớn và trong trường hợp khối lượng lớn này thì lúc này người ta còn gì ạ lúc này nó còn còn test lại cơ hay là cái quá trình này nếu mà khối lượng đây này nó không đạt này nếu mà nó vượt đây khối lượng không đạt thì nó còn bị rũ bỏ Đấy. hoặc là cái quá trình kéo lại đây khối lượng đạt thì nó gì ạ nó phải rũ bỏ để siết chặt trước khi nó có một cái phiên ở trong VSA thì cái này gọi là gì ạ cái này là GAC là cái này mà nó gì ạ tăng rất mạnh nên các bạn hiểu đơn giản là gì ạ 80 phần trăm thành công trong đầu tư chứng khoán từ đến từ gì ạ những người điềm tĩnh có khả năng cân bằng tâm lý cảm xúc nếu bạn không có cân bằng cảm xúc vậy cảm xúc nó thiếu từ đâu thì cảm xúc nó thiếu từ việc mà chúng ta không học tập chẳng hạn đây là các khóa học như là khóa học về đây là khóa học uh, miễn phí bạn có thể tham gia khóa học miễn phí hoặc là bạn có thể đọc tự đọc sách ở trong khóa học miễn phí thì Dũng có nói các bạn có thể học các bạn học từ chính bản thân mình cách học quan trọng nhất là học từ chính bản thân mình hay thứ hai là học về thức sách vở đây còn rất nhiều sách vở để các bạn nhìn phía sau Dũng để các bạn tự học học thứ ba bạn có khả năng chơi với người thành công bạn học và học cuối cùng mới học thầy thì đây bạn có rất nhiều các lựa chọn mà đúng không có nhiều cái lựa chọn nên không phải là gì ạ à? cái việc mà bạn muốn đi nhanh thì bạn còn phải có đồng đội đúng không thế thì cái việc mà chúng ta hiểu rõ rằng là đây là những cái điểm mua vậy khi chúng ta nhìn trên cái biểu đồ này thì chúng ta thấy là cái cái này là nó biến động lớn này nó không có điểm mua chúng ta nhìn thấy là tất cả những cổ phiếu này giả sử như đây này đây là điểm mua khối lượng lớn không ạ chúng ta có thể thấy tất cả những cái điểm mua của nó đấy ạ đây là điểm mua này đấy. những điểm mua đây và chúng ta thấy rằng là tất cả những cổ phiếu để lên được đây chính là điểm mua bạn hiểu không ạ đây chính là những điểm mua và chúng ta có thể nhìn thấy tất cả các cổ phiếu khác kể cả HPG đây là những điểm mua cái cổ phiếu này là đi đến điểm mua bạn có thể mua thêm điểm này cái điểm này là Dũng có chia sẻ cho rất nhiều bạn đã mua cổ phiếu điểm này và biết rằng là sau khi cổ phiếu lên đến đỉnh đây đỉnh này chúng ta nhìn nhá đỉnh này chúng ta nhìn này thì quá trình phân phối này cái quá trình này đỉnh thứ nhất này phân phối này Đấy, chúng ta nhìn thấy phân phối này phân phối này phân phối liên tục phân phối như này các đỉnh sau này thấp hơn khối lượng kéo lên không tăng kéo lên không tăng vậy bao nhiêu bạn thấy nó đỉnh phát hiện đỉnh nó đơn giản không ạ tức là khi mà cổ phiếu vượt đỉnh này bắt đầu đỉnh nhá chúng ta đánh ra đỉnh này thì chúng ta thấy là quá trình kéo lên này đấy, không có khối lượng nó giảm khối lượng tăng kéo lên không có khối lượng giảm khối lượng tăng và điều này ai cũng biết ai cũng biết cơ ai cũng biết nhưng một số bạn không biết là cứ đi mua trung bình giá xuống nên mình bị thua lỗ và bây giờ chúng ta thấy là việc chúng ta không kiểm soát cảm xúc được là do chúng ta không có kiến thức thôi vậy có kiến thức thì rõ ràng chúng ta cần phải học đúng không ban nãy thì ờ, có một bạn có hỏi dũng là làm thế nào để thành công nhanh mất bao năm thì có câu chuyện đó là một cái định luật là cây tre cây tre thì ờ, nó mất uh, ờ, 4 năm để tăng 3 cm mất ờ, từ năm thứ tư trở lên thì mỗi ngày nó tăng được 15 cm và 6 tuần để tăng được 15 m câu chuyện đây là gì ạ ở giai đoạn đầu các bạn cần phải học từ học tập từ những cái sai lầm của mình tại vì cái sai lầm nó mới là quan trọng chứ còn bây giờ chúng ta cứ bảo là ở ờ, cứ đi nghe ai đó mách nước thì rõ ràng là gì ạ mất tiền đấy mất tiền và thực tế thì các bạn có thể là không học của Dũng không sao cả cái điều tuyệt vời mà các bạn có thể đi tìm kiếm uh, những cái phương pháp khác để các bạn học uh, ở đây có rất nhiều các bạn uh, đã đào tạo trong đó có bạn Quang Dũng này Quang Dũng này bạn Thái Phạm này bạn uh, Phục Zfin tất cả những người người bạn đó Dũng đều biết cả trong đó có cả bạn Tuấn tất cả những điều đó chúng ta cần phải có kiến thức khi mà chúng ta đầu tư và chúng ta quay trở lại câu chuyện vậy đây là cái những cái mà chúng ta nhìn thấy nhá và khi chúng ta nhìn thấy thì chúng ta thấy rằng là kể cả những cái cổ phiếu này thì tất cả những cái vùng mà nó, nó đây nó nhìn nhá đỉnh này ôi khối lượng thấp mà giảm khối lượng lớn hồi khối lượng thấp nó giảm rất mạnh và những cái điều này ai cũng biết nhưng mọi người lại lại gì ạ à? lại không học nên cuối cùng chúng ta bị thua lỗ về câu chuyện đây là tại sao dũng lại mua cổ phiếu ở đây các bạn nào có nhớ là thời điểm này dũng có nói là mua cổ phiếu ở đây đúng không bạn nào có nhớ không ạ khi mua cổ phiếu ở đây thì đến đây dũng đạt được bao nhiêu ạ 20 hơn 20 phần trăm dũng bán đi nhưng có nhiều người lại gì ạ à? bỏ qua cơ hội ở đây không mua được lại mua cơ hội ở đây nó hồi lại mua nó hồi lại mua và đấy chính là lý do chúng ta bị sai lầm vậy câu chuyện chúng ta đang bị sai lầm đó là gì ạ cái vùng nhịp hồi này bùng nổ theo đà chúng ta không mua bây giờ những cái quá trình đi lên này đấy lên khối lượng thấp giảm khối lượng lớn lên khối lượng thấp lại đi mua ở vùng này nhưng vì tại sao chúng ta lại mua bởi vì thị trường tăng quá mạnh và báo chí truyền truyền thông nó nói quá hay nên chúng ta mua vào và quan trọng là gì ạ sau mỗi nhịp mua như vậy thì lãi được bao nhiêu chúng ta phải tính là sau mỗi nhịp mua với những cái lần mà chúng ta mua như vậy thì chúng ta thành công không chúng ta kiếm được tiền không đấy mới là cái quan trọng chứ còn bây giờ chúng ta sai lầm hết lần này đến lần khác hết năm này đến năm năm khác thì cái điều tốt nhất là hãy đừng đầu tư nữa đúng nói thật vì đầu tư nó mất gì ạ à? một là gì ạ à? mất tiền cái thứ hai là nó mất gì ạ à? mất sức khỏe thứ ba nữa là gì ạ à? mất gì ạ à? có mối quan hệ mối quan hệ nên nếu các bạn học mãi làm mãi mà không có kết quả thì các bạn nên dừng dòng gì hoặc các bạn đi học nhưng đi học thì các bạn cũng nhớ cách học như này này là học đầu tiên là học từ chính mình đã xem mình sai ở đâu cái thứ hai những đầu sách mà Dũng muốn các bạn nên đọc đây là Dũng không bán sách nhá để các bạn đây là cuốn sách những bậc thầy đầu tư tăng trưởng bạn nên đọc những cuốn sách như này cuốn sách này trong đó có Magni có William Neal có có học trò William Neal bạn sẽ hiểu được nó thì bạn mới đầu tư theo chu kỳ được không lại đầu tư theo dài hạn thị trường đang đi xuống lại cứ đầu tư theo dài hạn học xong vẫn lỗ tại sao đúng không bởi vì mình làm trái nguyên tắc mình làm sai đúng không bây giờ chúng ta thấy là cùng học như vậy tại sao vẫn là sách như vậy nhưng mỗi ông làm một kiểu à bởi vì vấn đề là chúng ta không ứng dụng đúng và thứ hai chúng ta sai tư duy câu chuyện là gì ạ theo các bạn thì bạn có đầu tư bạn mua sai là do bạn đầu tư đây là lý do sai này Dũng nói các bạn tại sao các bạn sai bạn sai bởi vì bạn đầu tư theo chu kỳ giá xuống chẳng có ai đầu tư theo chu kỳ giá xuống nhưng nếu bạn đầu tư đúng bạn đầu tư theo chu kỳ giá lên thì làm sao sai được đúng không thế thì câu chuyện này nhá <laughs> câu chuyện ở đây là nếu bạn đầu tư theo chu kỳ giá lên thì làm sao bạn sai được không vấn đề bạn đọc nhưng bạn ứng dụng được không đúng không bạn học nhưng bạn không ứng dụng được hay bạn học một cách gì ạ người ta học một cách gì ạ mình học nhưng mình học lời phời thì nó cũng không có kết quả nên cuối câu chuyện ở đây gì ạ à? bạn học và hành nó có áp dụng hay không giống như là bây giờ bạn có tư duy về đầu tư tăng trưởng này có chiến lược về đầu tư tăng trưởng nhưng mà hành động có đầu tư tăng trưởng không à, hành động giống như thế không ạ câu chuyện là bạn hành động có làm theo thế không còn bây giờ bạn học một kiểu nhưng bạn làm một kiểu thì làm sao có kết quả được à, thế thì ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là thế thì câu chuyện ở đây đó là gì ạ bây giờ nếu bạn học về VSA thì rõ ràng những vùng này là không đầu tư những bùng nổ theo đà thì đầu tư vùng này là không đầu tư đây chúng ta nhìn nhá đây nhá chúng ta nhìn này quá trình này nó hồi khối lượng yếu này chúng ta nhìn thấy không ạ khối lượng yếu như này thì làm sao mà lên được thế thì câu chuyện đấy nó hồi như này khối lượng yếu thì nó phải rơi ạ hay là cái quá trình này nhìn này nó lên này khối lượng này đấy thì nó lên như thế nha chúng ta thấy khối lượng yếu như này nó rơi đúng đúng không ạ nó lên này khối lượng yếu như này nó rơi là đúng vậy nó lên như này nên ở đây chúng ta đang là cái sai lầm của chúng ta cứ sai lầm miên man thường xuyên tức là thực ra là gì ạ chúng ta làm ứng dụng mà làm nó nó không giống nhau nên bị thua lỗ là đương nhiên à, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại xem là như nào nó có một cái điều như này, giả sử như dũng bảo là thị trường nó lên nó đang gặp cái vùng kháng cự ngày mai nó lên nữa thì sao thế thì câu chuyện là ngày mai nó lên các bạn như này này hôm trước dũng có nói rằng là thường khi bạn nói là dũng có nói là thị trường nó đang chưa lên được hoặc là nói thì nó hồi nó hồi với khối lượng thấp đúng không dũng nói là nó hồi với khối lượng thấp các bạn nhé bạn xem để bạn phải nhớ là nó hồi với khối lượng thấp thì rõ ràng là dũng không giao dịch dũng như nói cái điều này là nói đi nói lại là trong trường hợp nó hồi khối lượng thấp là không giao dịch còn nếu hồi khối lượng cao thì tính tiếp thì ở đây chúng ta sẽ xem là thế câu chuyện ở đây đó là gì ạ cổ phiếu Vietcombank này Techcombank thì sao chúng ta nhìn nhá khối lượng phía trên là nó lớn như này các bạn kẹt lớn như này với nó hồi gần như không có khối lượng thì bạn kỳ vọng gì ạ kỳ vọng gì ở đây là gì ạ bây giờ dao động lớn như này mà hồi không khối lượng mà ép chúng ta phải đầu tư phải mua cổ phiếu thì rõ ràng là đấy gì ạ thì đấy là cái mà chúng ta lưu ý nha VPBank chẳng hạn như này nhá bạn nhìn nhá đây là khối lượng khối lượng này khối lượng này là vượt vượt đỉnh đúng không vượt đỉnh thì khối lượng bắt đầu nó có dấu hiệu thấp hơn và quan trọng nữa là vượt đỉnh nữa khối lượng thấp hơn theo bạn là gì ạ à? vượt đỉnh lần nhất vượt đỉnh lần thứ ba khối lượng thấp hơn thì nếu chẳng hạn chúng ta thấy là tất cả những quá trình vượt đỉnh khối lượng thấp hơn thì những cái lần vượt đỉnh này làm sao ạ à? nếu bây giờ mua xong này giảm này mua xong là giảm mua xong có thể nó chưa giảm nhưng rõ ràng là những cái kiểu dạng như này Dũng sẽ không giao dịch nhưng nếu bây giờ xử giao dịch như nào thì giao dịch hay chúng ta lại nhìn lại cái bài học của nó này đây nhá vượt này lên này khối lượng lớn nhưng trong quá trình là nó hồi này khối lượng thấp này à, gãy này nó hồi không khối lượng để gãy tiếp hay chúng ta nhìn vào cái xu hướng tăng của nó các bạn nhìn nhá xu hướng tăng của nó thì rõ ràng xu hướng tăng của nó đây là quá trình tích lũy đi ngang này thì đây chính là điểm mua đấy điểm mua tiếp theo này phải nó phải gì ạ à? sau khi rút bỏ điểm mua tiếp điểm mua tiếp theo và chúng ta sẽ thấy là nếu mà trong quá trình nó chạy đây là cái khối lượng khối lượng rất lớn thì nếu mà cố gắng vượt qua khối lượng này Đấy, khối lượng càng ngày càng thấp đi ạ khối lượng càng ngày càng thấp và bây giờ chúng ta lấy khối lượng lớn này nhưng khối lượng lớn ở đây giá không tăng khối lượng lớn giá tăng thì nó sẽ gì ạ à? rơi hay là chúng ta học về về gì ạ à? học về RSI này đúng không RSI thì nó rõ ràng nó là phân kỳ đấy ra phân kỳ nên những cái điều này ai cũng biết ai cũng biết vậy nếu trên cái biểu đồ tuần giờ này thì cái này đang gì ạ à? phân kỳ gì ạ à? đang phân kỳ gì ạ à? đấy thế thì đấy là cái mà kiến thức nó nó đơn giản thôi nhưng chúng ta thấy là áp dụng áp dụng nên học mà không áp dụng được thì nó vẫn gì ạ nó sẵn rủi ro à, cái cổ phiếu còn bây giờ nhá bạn mua cổ phiếu này thì bạn thấy rằng là nhá cứ chờ thử như bạn mua cổ phiếu đang giữ đi thì cái mua cản của nó đây cái cản nó đây các bạn nhìn thấy cản của nó đây thì hiện tại cản của nó rất là cao vùng 20 là cản rất là cao thưa là nó khoảng một giá nữa đấy thì chúng ta lưu ý lại ờ, chúng ta nhìn thấy SHB đấy chúng ta nhìn nhá hôm nay giảm thì bao nhiêu hôm tự nhiên có hồi đôi chút khi ở trong cái này chúng ta lại có một cái này để các bạn hiểu rõ này hello các bạn hiểu rõ về cái này này không uh, nhiều nhà đầu tư không hiểu rõ được cái này nên dẫn đến là các bạn nhá khi mà cổ phiếu nhá đây là còn một cái vùng này đây là vùng này là vùng gì ạ hỗ trợ các bạn nhớ nhá đây là vùng hỗ trợ thường thì nó sẽ gãy gãy cái vùng hỗ trợ này Dũng gọi là SOS 6 ở đó 5 thì sau khi vùng hỗ trợ này gãy thì bao giờ nó cũng hồi hồi lên hồi mạnh lên hồi mạnh lên và đặc điểm của cái này là đặc điểm của cái này là khối lượng thấp các bạn nhớ nhá hồi đặc điểm gãy kênh hồi đặc điểm khối lượng thấp các bạn à, nắm rõ chưa các bạn học kiến thức đi ạ các bạn nắm rõ về kiến thức để các bạn học đi ạ hồi khối lượng thấp tại vì bạn học như thế thì bạn mới gì ạ giải quyết được cái vấn đề thế bây giờ cái câu chuyện này nhìn ra ngay đây là gãy này gãy kênh này khối lượng lớn thì hồi chúng ta thấy là gì ạ khối lượng thấp đúng không thì hồi khối lượng thấp này thì để vượt qua cái đỉnh này rất là thấp xác suất rất là, là là thấp nên các bạn lưu ý nha hồi như này không có được đấy ờ, chúng ta SSI đúng không SSI này cản phía trên này rất là lớn phân phối này cản phía lớn thì tất cả quá trình gãy này chúng ta là gãy này khối lượng lớn này thì bây giờ nó hồi thôi gãy khối lượng lớn thì bây giờ nó hồi thôi đó thế bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng là nó cần phải vượt qua cái đỉnh này đúng không thế thì ở đây có một câu chuyện là ông Mark Mini ông nói rằng là tất cả các nhà đầu tư các nhà đầu tư này họ mua cổ phiếu xác nhận đỉnh như này khối lượng thấp nhá các bạn nhớ học tất cả các điều kiện các bạn tóm lại là quên nhanh lắm tất cả mọi người quên nhanh lắm tức là khi chúng ta mua ở đây đúng không rất nhiều người mua ở đây sau đó gì ạ đứt đây đào như bạn này nó là rất nhiều người mua ở đây này đấy mua ở đây xong này đứt đây đến đây là lỗ nặng luôn ạ lỗ nặng luôn này đấy, bây giờ hồi đôi chút thế hồi đôi chút thì đến đây mọi người bán ra không khối lượng lớn đây mà nó không tăng được rồi thì đến đây nếu mà nó lên nhá nó phải lên được gì ạ ít nhất nó phải hấp thụ toàn bộ 40 triệu rồi mà hấp thụ toàn bộ 40 triệu với cộng với cái số lượng bắt đáy ở đây nữa thì sao ạ bắt đáy đây thì sao thì rõ ràng là nó phải trên 40 triệu nên việc trụ bây nhìn trụ này có lên được không bạn nhìn trụ lên được không đấy chúng ta nhìn một cách tại vì ở đây chúng ta thấy là HCM cũng tương tự như vậy phía trên là rất lớn trụ này có vượt qua không VND đây. rất lớn hồi thấp như này và chúng ta cứ kỳ vọng là nó vượt đỉnh PVS à, PVS thì nó đang tích lũy ở trên vùng này nhưng cũng cần thêm thời gian đấy BSR BSR đây nhá lên đến đây cản này gặp này cản bây giờ cả một cái vùng này là vùng gì ạ tích lũy rất dài để vượt qua cái vùng này thì nó phải tích lũy thêm cả một đoạn như này phải tích lũy thêm một đoạn như này nên bây giờ chúng ta cần thêm thời gian Gác biến động lớn đúng không giảm rất mạnh bây giờ cản phía trên này lớn đấy cản bây chúng ta nhìn là thường là mọi người như thế này này mọi người sau khi giảm này kéo lên giảm nữa là sợ thấy hồi phục như này và bây giờ nhìn thấy đây thì thấy có lợi nhuận thì cảm giác là đang tiếc chúng ta đang tiếc vì quá trình hồi này có lợi nhuận là thấy tiếc đấy cái tâm lý chúng ta đang bị như vậy DG nếu chúng ta nhìn thấy DG kỹ đi thì nó chỉ hồi được một phiên thôi và nó chưa lên nữa nên này nó rất là yếu đấy, rất yếu KDH đấy, hồi đây cái viên trên này cản lớn cản lớn này đây là vùng cản lớn nhá và quá trình hồi này khối lượng thấp như này yếu Novaland thì một số anh chị em hôm trước mua ở đây đấy và cổ phiếu này nó nó giống cổ phiếu này này chúng ta nhìn nhá cổ phiếu nào anh chị em biết không nó giống cổ phiếu này KD đấy CDO đấy nói trước thì mọi người đừng có bắt đáy nó nhá CDO ngày xưa nó lên đến rất là cao 35 sau đó này đấy. các bạn nhìn thấy chưa hiểu chưa đấy thế thì câu chuyện đó là gì ạ nên ở đây chúng ta lấy là cái cổ cái thị trường của chúng ta thực sự là khi mà mọi người nhìn thấy quá trình hồi như này này nhá mọi người này Lúc nói thì chúng ta ấy là khi mà quá trình này hồi này ở phía trên này nhá chúng ta nhớ là này quá trình hồi đây là vùng cản của phía trên này thì cái vùng này là vùng hồi hồi đấy ạ à. hồi thì trước khi hồi tất cả nhà đầu tư đều bị thua lỗ ở trạng thái là trước khi hồi mạnh sau đó nó bị gãy trước khi hồi mạnh nó bị gãy và trong VSA thì tất cả những tín hiệu mạnh xảy ra trước khi nó mới giảm thì ở đây chúng ta cũng tương tự như vậy tất cả những cái quá trình hồi vậy phía trình ở đây này này quá trình đây là gặp cái kháng cự này đây quá trình là gặp kháng cự này bây quá trình là hồi của kháng cự này thì cái vùng này này cái vùng này là vùng kháng cự này rất mạnh vậy vùng kháng cự mạnh này thì liệu nó lên được không đấy thế thì ở đây chúng ta thấy là động tuần cũng tốt đấy thì bạn ghi các bạn comment là thị trường đang đồng thuận cũng tốt đi để cho cái thông tin của bạn là tâm hoàng để lần sau chúng ta nhớ cái câu chuyện này thị trường đang đồng thuận tốt ạ các bạn comment để nhớ cái điều này comment cái cái cái, cái cổ vũ cho bạn là tâm hoàng tức là ở đây chúng ta nhìn là, là đồng thuận khi mà khối lượng lên tăng không có khối lượng thị trường đang đồng thuận tốt tăng nhưng không có khối lượng các bạn cứ được comment này để à, tại vì mỗi một cái buổi livestream này Dũng mong rằng chúng ta học được bài học gì đó à, Dũng không mong muốn là gì ạ à? <laughs> chúng ta sẽ sẽ đây chúng ta hiểu đơn giản là như thế đó ạ để chúng ta hiểu đơn giản là chúng ta phải có một cái dấu ấn như này bao giờ chúng ta làm chúng ta phải có một cái dấu ấn khi mà Dũng làm về một cái thị trường ở vùng đỉnh này thì Dũng cũng muốn là là cho chúng ta một dấu ấn dấu ấn ở đây đó là gì ạ à? khi mà thị trường như này thì rõ ràng là nó không thể lên được khối lượng nó như thế này không thể lên được vậy ở đây chúng ta cũng thấy là hôm nay chúng ta đấy là đây đây gọi là đồng thuận đấy đồng thuận thế thì ở đây chúng ta thấy là nên khi mà chúng ta không biết thế nào là đồng thuận không hiểu rõ thế nào là veda thì chúng ta sẽ gì ạ cái vấn đề là chúng ta phải trả giá trả giá bằng tiền trả giá về sức khỏe trả giá bằng mối quan hệ trả giá rất nhiều thứ nên nó một hai hôm thị trường nó hồi nếu mà Dũng vào Dũng có nói rằng là thị trường nó cần phải nọ cái kia thì mọi người sẽ có một tình trạng đó là tranh cãi nhau tranh cãi nhau mà khi chúng ta canh tranh cãi nhau thì điều gì diễn ra chúng ta sẽ nó không có đúng sai cả những câu chuyện là gì ạ như Dũng nói rằng là cái việc đầu tư một là gì ạ bạn chơi hẳn lướt sóng nhưng đầu tư lướt sóng nhưng quan trọng là kiếm được tiền không mất kiếm được tiền không nên ờ, tất cả những thứ mà chúng ta để ý một chút thì chúng ta phải sớ là thế câu chuyện nhá nếu penny đồng thuận tăng thì tiền khỏe hay yếu nha trước khi nếu cổ phiếu penny đồng thuận tăng nhá đây chúng ta không nhá ở đây tôi muốn là uh, chúng ta cứ để xem là ờ, cái ở đây bạn Nguyễn Toàn mình không có ý gì bạn mình muốn là câu chuyện của bạn để mọi người có thể hiểu và và nắm rõ được cái cái cái thông tin đó thì theo các bạn nhé penny đồng thuận tăng thị trường mạnh hay yếu đấy tức là cái cổ phiếu nhỏ mà đồng thuận thì thị trường mạnh hay yếu đấy thế thì ở đây là vùng đáy không có khối lượng to được đây là khối lượng lớn là gì khối lượng lớn mà đấy đâu khối lượng lớn đấy vùng đáy này khối lượng lớn mà Đấy. nên chúng ta cần phải xem rằng là đây nhá lên nhá nó lên này mà lên nó yếu thì nó rơi lên nó yếu thì sẽ rơi ở đây Dũng không muốn nói rằng là chúng ta không có đúng hay sai ở đây như cái góc độ ở đây là Dũng đang phân tích cho cả thị trường tổng thể tức chúng ta nhìn thấy tổng thể chứ không không tại vì ngày mai vẫn có cổ phiếu tốt mà dù thị trường yếu vẫn có cổ phiếu tốt mà quan trọng chúng ta đầu tư cái gì thì trong thời gian tới thì hôm trước có một số các bạn có hỏi và chia sẻ một số điều thì trong thời gian tới từ giờ đến Tết thì cái chu chu kỳ về đầu tư theo xu hướng như thế nào và là các bạn hiểu rõ là cách mà Dũng đầu tư như là vô địch nó sẽ phương pháp như nào để giúp chúng ta có cái góc nhìn khách quan và tránh tình trạng là chúng ta rơi vào một cái bẫy đó là mất tiền từ bây giờ đến tết thì nhẽ chúng ta phải bảo tiền thì chúng ta lại mất tiền dẫn đến là nguy hiểm à, trước khi mà chúng ta nhìn đây chúng ta nhìn này tất cả cổ phiếu banh các bạn nhìn thấy cổ phiếu ngân hàng nào thế thôi liệu nó có tăng được không ạ như là liên việt banh chúng ta đặt ra câu hỏi nó tăng được không một cái cổ phiếu mà nó dao động lớn như thế này biến động lớn như thế này thì nó tăng được không ạ tức các bạn phải nhớ là tăng tăng mạnh được không có thể ngày mai tăng tí nhưng rõ ràng là biến động lớn như này thì cái xác suất để tăng mạnh ngày mai có thể tăng nhé nhưng xác suất để tăng mạnh nó sẽ chỉ được một hai phiên thôi à, chúng ta nhìn thấy nó phải đồng thuận hết tất cả người ta phải đồng thuận CTG Đó. chúng ta cũng thấy tương tự như vậy nó lên này nó gặp cản nhưng nó không tích lũy nó không tích lũy không lên được xa à, ACB mình phải phân tích tất cả cổ phiếu thì mới ra được ACB ACB đấy ACB thì nó vẫn đang hồi phục đấy khối lượng thấp này gọi là dạng này là dạng bó cung còn gì nữa ACB còn gì nữa MBB đấy nó hồi nó chả có khối lượng này phía trên này nó hồi phiên mà giảm mấy phiên bây giờ, chúng ta nhá nó hồi này khối lượng lớn này nó giảm cho hết và bây giờ nó hồi khối lượng nhỏ mong là lên được nên ờ, đấy là mong thì cứ mong thôi nhưng STB đúng không STB nữa STB nữa nên nó không có sự đồng thuận STB STB thì cổ phiếu nó dao động lớn này cứ dao động lớn này nó không đi được xa đâu các bạn nhớ nhá cổ phiếu cứ dao động lớn là không đi được xa đấy dao động lớn là không đi được xa đấy. thế thì những cái điều này thế khi mà đầu tư thì chúng ta phải có sự đồng thuận đồng thuận tất cả cổ phiếu nha đồng thuận các cổ phiếu còn thiếu sự đồng thuận thì chúng ta sẽ gì ạ rất khó để đầu tư HPG vẫn đã chia sẻ rồi nhá HPG HPG Masan đấy Dũng cho các bạn nhìn nhé HTG Masan tất cả các cổ phiếu mà blue chip đi HPG lên chưa lên ngay đâu ạ nha Masan đi Masan xem lên được không Masan Masan hồi như này không lên được đây phía trên này nó đang tức là hồi như này thì vùng này à, thế giới di động đi thế giới di động đấy hôm trước hồi đi ngang như này tức là giảm đi ngang như này hồi còn không lên được thì giảm đi ngang này là yếu còn gì nữa FPT Đấy. FPT FPT thì đây có nhịp ok FPT thì cái vùng này là sử như điểm FPT điểm này có thể mua được Đấy, tạm thời có thể mua được khối lượng thì không lớn lắm tạm thời mua được đấy đấy là những cổ phiếu blue chip PVC đúng không PVC PVC ok nhá PVC đang tích lũy giá tốt nha. ok đúng không đấy thỉnh thoảng sẽ có những cổ phiếu đang tích lũy tốt này nha bạn nắm giữ cổ phiếu này theo dõi kỹ cổ phiếu này đúng không ạ đấy thế thì không phải là tất cả cổ phiếu nào nó cũng ấy PVC này PVS đi PVS có rồi đúng không PVS bên đây nói rồi đấy thì PVS PVS cũng đang tích lũy có KSB như này cũng đang tích lũy khá tốt nha KB có thể nó test lại đấy, lên này có thể test lại hoặc là thực ra KSB là cổ phiếu hiện đại đang rồi nhỉ ờ, đang được quan tâm và cái nhóm uh, năm nay thì có nhóm bất động sản công nghiệp thì Dũng đang theo dõi nhưng ờ, bây giờ để đầu tư như nào nhá cho nó đúng thì để làm sao biết được chu kỳ lớn của nó thì Dũng sẽ làm chủ đề đó là gì ạ cái, cái chủ đề này là các bạn nếu mà bạn nào đã học về đầu tư nhà vô địch rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là Dũng sẽ phân tích cho để các bạn hiểu rõ rằng chu kỳ của thị trường à, chất xúc tác ra sao mẫu hình như nào à, làm tất cả cái cái cái chủ đề như vậy để giúp chúng ta định hướng được thị trường một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những quyết định thành công trong thời gian tới uhm. về cơ bản thì Dung ờ, phân tích này chủ yếu là định hướng cho chúng ta thôi còn việc mà để cho chúng ta nắm rõ hơn mua cái gì làm nào thì cuối tuần Dũng sẽ lọc cổ phiếu để phân tích cho chúng ta xem là nếu thị trường đi xuống thì chúng ta sẽ là sao à, học thì nó là tốt mà bạn Ờ, bạn Hà Văn Toàn Hà Văn Toàn Đấy. tốt mà Ok, xin cảm ơn và à, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.